Con yêu, đến giờ đi tắm rồi Vâng ạ <laughs> Ờ, ờ Ý ờ. Nào đi tắm nhé lù la lù la la Hãy mau trượt xuống đi nào Bạn ca đã rơi vào nước mắt Một Nào đi tắm nhé lù la lù la la Hãy mau trượt xuống đi nào Rùa bé đã rơi vào nước mắt Hai Nào đi tắm nhé lù xuống đi nào bạn ta súp nóng mình cùng ăn nào Thật nóng thật ngon chưa này Nào mình cùng ăn súp nhé Súp nóng đây cẩn thận nào Đừng chạm vào đây nghe con Nóng nóng thật là nóng Nóng nóng thật là nóng Súp nóng phải cẩn thận nào Súp rất nóng phải cẩn thận nào Con nên làm nguội trước khi ăn nhé cho dịu tay nào đưa tay xuống nước cho rượu tay nào giờ ta tìm chiếc khăn sạch rồi ta băng cho kín đừng khóc đừng sợ mình phải cẩn thận nghe con các con nhớ đừng bao giờ nghịch nước nóng nữa nhé quá Wow, bánh vòng <laughs> à, à, Ôi, con phải rửa tay trước đã ờ. Hãy rửa tay, hãy rửa tay Mẹ vui chơi xong rồi thì ta hãy rửa tay cause I không? yeah. ừ. <laughs>